500 nghìn Hơn 700 nghìn Chưa đến 1 triệu một sao Có 600 mấy Xí kia 15 nghìn cân Thế sao bà hay nhăn Ờ được rồi, được Mình trồng lý mình biết rồi Quay hết nên cái quả này ngon. Cái này quả này ngon. Bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, À, trong số cái cây bầu này so với các loại cây màu khác là nó là nhàn nhất. Một là cái số lượng cây ít trên một đầu xào. À, trên một xào thì ờ, thưa báo cáo anh là chỉ trồng khoảng 150 170 cây thôi. Cái chăm bón cái tưới tắm nó cũng nhanh hơn. Hai là à, các loại thuốc à, bảo vệ thực vật thì gần như nó cũng hạn chế hơn so với tất cả các loại rau màu khác. Cái quan trọng nhất đấy là cái à, phân bón. Cái phân bón đầu tiên là phải phân chuồng. À, tôi trồng một xào nó thường thường rơi vào khoảng 4 tạ phân gà ủ mục khoảng 10 tháng ngày ra mới bón và cộng với lại bón khoảng 25 cân silic cái loại 12.000 à, cân và phun cái phân silic cái loại 300 g một gói là thường xuyên phun và ờ, cái hiệu quả đó mà với cái giá bán à, cứ bình quân như mấy loại là 6 rưỡi 7 nghìn hôm nay được báo giá 8 nghìn thì với cái thời tiết nó thuận lợi thì nó đạt trên 20 triệu đồng trên vụ. Thế này là đẹp rồi. Không cây bầu nó rắn chắc và nó ăn à, nó rắn là nó vàng vàng nó cây nó tóm lại là cái này có cái vị đẹp ừ có phun lúa đẹp lắm sâu bệnh ở đây như thế nào tỷ lệ sâu bệnh ở đây này quả bầu rất là ngon này vừa vâng, em là em ờ, nhận xét về cái bầu dùng phân xin này như nào nó có đặc biệt không quả nó đặc biệt như thế này cái uh, gần như quả to như thế này nhưng mà không không có hạt cây bí đào các bác cần là cần cái gì cần bằng khoảng 10, ờ, từ 12 đến 14 cân trong sạc bằng bằng ba túi. Bên bên ờ, Quế Võ Bắc Ninh sang đây ờ, thăm cái mô hình ở bên ờ, gia bình này thì thông qua được thăm cái mô hình dòng bầu của ở bên này thì tôi cũng là người dòng bầu dòng mướp nhiều. Thế nhưng mà được cái là sang đây thăm thì thấy cảm thấy là khác mà lại ở bên này các bác cái dòng thì xem cái mô hình như này thì là quá là năng suất và đạt tiêu chuẩn cao so với tôi rồng ở bên <laughs> kia nhà tôi rồng thì không bao giờ được như thế này cả cũng là rồng thế nhưng mà ờ, không có không không được cái bài học ừ, tốt như ở đây vì là là là là họ rồng ở đây vừa là có kinh nghiệm rồng mà lại vừa là uh, tốt qua cái buổi ừ, hội thảo mà thăm mô hình này thì tôi có thấy rất hiệu quả mà ờ, tới đây thì chúng tôi về bàn mấy các vị lãnh đạo ở địa phương từ ừ, xã đến thôn Ờ, nhằm mục đích để bàn với các vị lãnh đạo là à, nhằm là đưa cách mô hình như mô hình của anh Mến đây về để áp dụng thực tế địa phương chúng tôi. Đứng vào đây. Nào, ừ, kệ cô. Ừ, các chị đứng vào đi, đứng, đứng nuôi lên thì mới nhìn thấy công thì công nhìn. Thì tôi cảm nhận thấy là hiệu quả là rất là cao. Mỗi đồng mình ngay mang ra thì uh, trong những năm qua thì uh, trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện gia bình bình đã phối hợp với các cái công ty các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng như là các đơn vị bạn để đưa các cái ờ, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, ờ, các cái công nghệ từ giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cũng như là để canh tác sản xuất theo hướng ờ, an toàn và dần dần hướng tới các cái sản phẩm hữu cơ đưa vào trên địa bàn huyện thì đã có những cái chính sách hỗ trợ kịp thời để đưa vào sản xuất vụ đông năm 2020 2019 ờ, 2020 để nhân rộng trên địa bàn toàn huyện các cái công nghệ mới và các cái ờ, tiến bộ kỹ thuật mới trên địa bàn huyện. Được những cái công trình như thế này thì chúng tôi